các bạn vô facebook của Duy Nguyễn thì bạn bắt được chưa chữ thề tôi cho bạn 10 triệu chữ thề nha bạn vô facebook của Duy Nguyễn đi từ lúc tạo tới giờ bạn thấy được một chữ nào mà Duy Nguyễn chữ thề Duy Nguyễn cho 10 triệu các bạn sẽ bị thương nè đúng không mới vô hổ báo có chồn tới đây nó xuống không nổi khổ lắm mình tập được hai tháng rồi các bạn bạn thấy sao đó.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 hôm nay là chương trình gì đó thôi khỏi nói mà đây là cái máy mới nhập về made in USA bốn mặt đẹp đẳng cấp sang trọng rõ vô thấy sang rồi nè wow mấy con bắp đớp nhựa <laughs> đúng không đó máy này là xịn lắm mấy em ở bbt bình tân bbt quận 9, bbt quận 12 đều có cái máy này đây thấy không dây cáp rất là mảnh requay 100% im ru cái máy bộ nó quan trọng nhất là hai điểm thứ nhất là nó phải nặng nó phải chắc nó không có lắc thứ hai là nó phải êm nó êm thì chúng ta tập mới vô tại vì cái máy cable là cái máy nó chuyên về ép nó ép thì nó cần phải có độ mượt chứ nó ép mà cái bạc cái bạc tầm bậy chấn thương thấy mẹ luôn tập vô gì đó là chia sẻ thật lòng đây là tập rất là nhiều động tác nha nhưng mà trong nội dung vlog thực hành ngày hôm nay á thì à, duy chỉ chia sẻ cho bạn động tác ép ngực ép ngực ở trong ngực chỉ cần bơm và ép thôi là đủ rồi hồi nãy là duy nhây giữa bên kia là bốn rep có lộn xin lỗi bạn bốn set về bơm solo một set tám, tám nhân bốn là nhiều các đồng chí 32 bây giờ qua đây ép một lượng cũng là 32 ở lượng 32 này chúng ta sẽ có hai cách ép một là lấy 32 chia 4 hoặc là lấy 32 chia 3 bỏ số lẻ 10 rep một set hoặc là lấy 32 chia 2 các bạn hãy trải nghiệm từng cái cung bậc ép như vậy đi còn duy á thì nói chung là thích ờ, ép nặng thích ép nặng không thích ép nhẹ nha nhưng mà các bạn có thể một hiệp ép nặng một hiệp ép nhẹ như thế nào để có được cái cảm giác của riêng mình còn duy chỉ là gì chia sẻ chứ còn không thể nào đo lường cho bạn cảm giác được bây giờ mình chơi một bên là 80 phao bên 80 pound nè nó rất là free quay nha các đồng chí nên các bạn khách nào mà tập ở THOL mới vô gặp cái này là thấy mẹ liền uh -oh. nhất là mấy thằng BT nữa hạn chế chỉ khách cái này cho khách tập Sarai trước đi tập cái này không không khéo chặt của tay tại vì cái này là cái máy xịn nó free quay 100% luôn mấy em còn mấy cái máy việt nam chế với tàu chế đó thì nó là cái chỗ này cứ ngắt à cái chỗ này cứng ngắc à nguyên cây cứng ngắc cái chỗ này thì nó, nó nó giống nhưng mà chỗ này cứng nhưng mà cái này bạn nhìn này không nó là không không không thấy không nè nó kia nó không nè rồi nó, nó theo chiều dọc có theo chiều ngang nè nó ơi tức là khả năng control cái cái cổ cái cổ tay của bạn nó phải quan trọng đừng ham chơi nặng trước khi chưa quen nặng rồi đó xuống mà không nổi là nặng bạn bạn tết đi là đứng duy trần duy đương nhiên phải nổi mới quay chứ <laughs> còn các bạn có nè các bạn sẽ bị thương nè đúng không mới vô hổ báo coi chồn tới đây mẹ đó nó xuống không nổi nó khổ lắm nên chúng ta nè tập trung hai tay xuống nè một cái này ha nhớ chưa cái chiều mà ngực ba t ba cái gì quên rồi ép ngực gì mà có gái đó hồi đó làm video đó cũng có triệu view rồi đó cũng chơi cái này luôn nè nhưng mà cái máy bên đó thì nó không bằng được cái máy bên đây cái đó là thật cái máy quận 6 cũ á nó không bằng được cái máy này tại cái máy này nó mắc tiền lắm nó phải di vẫn nhớ giá chính xác nhưng mà cái máy này cũng phải trên trăm rưỡi á phải trên trăm rưỡi cái máy này nó nó không rẻ đâu không ai dám đầu tư nó bạn mà nghĩ coi giờ bỏ ra trăm rưỡi triệu đầu tư cái máy chừng nào nó là vốn ông ấy cha con phòng game vậy nó phá giá chết mẹ nó phá giá hơn nay bên cali nữa đúng không nó tập cái gì đâu mà giờ cái phòng 500 ngàn tháng xong rồi khuyến mãi phát một ba phần trăm còn ba trăm rưỡi vô hỏi sao ký 10 năm không hết câu hỏi luôn phá vậy đó bạn nên nó thật với bạn á mấy cái thằng nào mà nó chém gió này nọ mẹ phòng bình dân gì đó mê mà sẽ các kiểu toàn đồ dởm không làm gì nó có tiền mà nó mua đồ mắc thứ nhất nó không có vốn thứ hai á nó kinh doanh vậy sao nó có lời đúng không mà bây giờ nói chuyện này không kinh doanh nào khoảng lời dẹp dẹp mẹ đi nó tối ngày kinh doanh ơi khổ quá than lỗ này nọ thuế xuống nó em ơi tháng đóng thuế cho chị đi chồng bác xin lỗi ở việt nam thôi chứ bên mỹ nó xu cái phòng mày luôn đó ừ. ra đây em không có trúng em đâu em mỗi mỗi lần quay video nhân viên nữ của anh ở trong toilet đi ra nó hơi rón rén ngại em em sờ linh hình nổi tiếng <laughs> nó tới đâu rồi đúng không không có đâu làm ăn dễ việt nam hết á cán bộ thuế xuống hỏi đồng chí ơi tháng này đóng thuế cho mình đi lỗ lỗ thấy mẹ đóng cái gì mày có xuống 10 lần lỗ đủ 10 lần luôn thôi mày lỗ mày dẹp cửa mẹ đi mày đâm mày mở chi nữa đúng không ba gai thì chứ còn ở bên mỹ hả không đóng xu cái phòng không có nhiều nữa nó nó nhiều khi trong giới game bây giờ á nó mất chất rồi mấy bạn không có thằng nào mà làm ăn nó chuyên về game như duy hết á nó vô nó toàn là kinh doanh không à treo đồ dê bán thịt ngựa lộn lộn thịt chó nói nhiều quá tôi ngủ cơ cái này các bạn có thể dùng cái coi cái dây quấn nha hoặc là không nè tay trái tay này nó mạnh hơn một tay thôi cái này nó khó nè nên làm gì sai cách cái cái yếu mình phải xuống trước <laughs> chỉ đó nha đó này yếu xuống trước hai tay mà khoan coi nó chỉnh đều không tám chục bên đây cũng tám chục nè không đó làm lần thôi nha rồi đứng chu đích ra xíu dốc người lên vậy nè không có thấp quá không có cao quá cao quá nó bật ngửa càng sau xuống cái này là ép nha cái này là ép nha còn như vậy là là là, là press nha đó như đang chỉ ép nhưng chỉ press tại vì press rồi đó ép nha cao tới đây thôi cao nhiều quá nguy hiểm lắm à. cái này ghê cánh bướm còn hôn nữa chỉ thích tầm nặng mà cái này thường thường á anh giang hồ rep chừng ba chục bao một bên hết cả nữa <laughs> còn không á là nó đặt nó ép nó nó gì nè vậy là đẩy rất là nặng nhưng mà đứng vậy nè quạt xuống nè nè dùng cơ nè quạt xuống cái kịch nè nó khép cái vú rồi nha đó tại vì tập bên kia là đẩy rồi thì qua đây ép cho nó đẹp vú nó lộn đẹp ngực Mà mệt quá Nói thiệt á Má tập không mệt Mà nói mệt quá Đúng là làm cái vlog thực hành nó khổ gấp 10 lần vlog nói chuyện á Vlog nói chuyện ngồi trong phòng máy lạnh Má Uống ao clip luôn Uống amino đồ chém gió mắt cho mày luôn Ra làm vlog thực hành đồ vừa nói vừa làm vừa tập mệt chết mẹ Bây cuộc đời có con Di, Di Nguyễn Thật sự luôn bạn Nhiều khi mình nghĩ là mình cảm thấy tự phụ thiệt lên lên lên lên lên youtube á facebook á coi tụi nó làm video này nọ kia nó nghiêm túc quá xin chào các bạn mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn nói chuyện vậy thôi vô trang nhà nó chửi thề không ra cái gì luôn mấy thằng đó nó sống lỗi thiệt chứ đúng không mấy bạn các bạn vô facebook của Duy Nguyễn các bạn bắt được chưa chửi thề tôi cho bạn 10 triệu chửi thề nha bạn vô facebook của Duy Nguyễn đi từ lúc tạo tới giờ bạn thấy được một chữ nào mà Duy Nguyễn chửi thề Duy Nguyễn cho 10 triệu không được gì được cái nhiều tiền thôi mình nói chuyện phải có trách nhiệm Duy nói sai, bạn Nam hay một triệu oh my God. Wow. Hồi nãy là chỉ các bạn tập ép mạnh Ép mạnh để cơ nó giãn ra, ép lại giãn ra, ép lại cho nó vô cơ nha Cho nó vô cơ, bây giờ chỉ các bạn ép nhiều Ép nhiều bạn ép tới nước mà axit lactic nó trào ra luôn Ép tới mẹ nó mỏi, tới đến, đến, đến, là cạn kiệt nguồn tài nguyên trong cơ luôn Để kết thúc Đó, khi mình tập gym á, mình có những cái tiếp mà tôi khẳng định với các bạn mấy cái tiếp này là mấy thằng bt nó không bao giờ nó chỉ nó có biết đâu mà nó chỉ mà nó biết nó cũng không chỉ nữa đời mà không trách nó được mấy em đó bây giờ mình giảm tải vô phân nửa đó độ này vừa nè má ép xong một cái hả nó thiệt bà cái ngực nó phồng lên khúc vậy nè bởi vậy mấy cái thằng sống ảo nó tập cho đã đời lên chụp hình mình tập được hai tháng rồi các bạn bạn thấy sao đó mình là sinh viên năm nhất mình ăn mì tôm mình tập gym nè các bạn má nó vô nó bơm thấy mẹ luôn để vú nó cao lên xong rồi nó chụp hình nó còn kéo cong cái cột à lộn lộn xin lỗi thằng trai cong cái cột một phải nhọn gái nó đưa đít vậy nè nó chụp mày kéo đi mà nhìn đừng, đừng có nhìn mông nó mà nhìn cái cột ân sau á nó ảo tới cái độ đó đó mấy em nên nó thiệt cái tao bằng facebook của anh đó mà hả đứa con gái nào khoe mông lóc luôn cho nó gọn đi cái con đó sống ảo kinh mong má chả gì làm tao tốn thời gian lấy mẹt đi hẹn xong về thất vọng chai chai luôn còn có dân ở ngoài nó xạo cái ngực dân ghim nó xạo cái mông chịu không nổi luôn em bởi vì cái thằng facebook nè cái thằng instagram nè nó nợ cánh đàn ông một ngàn lời xin lỗi luôn chứ phải một lời nữa bực lắm ủa nhiêu ký vậy bốn chục phải không dạ nè đứng cũng chu giống nãy thôi Ê, khoe mông không mấy em đúng không hồi nãy mày nhọn gái khoe mông mà tao khoe lại má mông không bằng ai hết mà ham khoe nè nè đúng chưa đó không nè tay giang ra ép vô im không máy im không máy vậy mới tập chứ 400 ngàn tháng mấy em đóng 3 năm nói thiệt 500 ngàn tháng đóng 1 năm 1 triệu tháng đóng 1 năm ôi lộn 1 triệu tháng đóng 1 tháng không có chỗ nào tập rẻ hơn BBT đâu không có chỗ nào đồ ngon BBT nữa mà không có chỗ nào mà cái chất ghim nó bằng BBT luôn thiệt ông hoàng ghim mơ rồi ghim chúa rồi ủa tập nhiêu cái vậy ta hả ai mày hết pin chưa tao nghĩ nha chú thấy nó chớp chớp đèn rồi kìa tao nghĩ mày giờ qua chỉ bài tập tay sau rất bữa rất hay kiết lùa về dành cho những game mơ già chuẩn bị bye bye nha con coi video tiếp theo về tay sau mình tập là tay sau nó phải đẹp cái gì đó cũng phải đẹp hết game là gì toàn diện nha bye bye hấp dẫn không đúng mà nó rung nè tập cái vô